món bánh bông lan mình nướng bằng than truyền thống này nha thì hôm nay là em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn nguyên liệu cũng như là cái cách nướng bánh bông lan để cho cô chú anh chị làm được dễ dàng hơn thì ở đây là em có à, trứng à, đường cát bột mì cam và vani dụng cụ nướng bánh thì có khuôn nướng bánh bông à, lan khuôn nướng bằng than truyền thống này khuôn này có 12 cái bánh đây, thì nguyên liệu của chú anh chị cần chuẩn bị à, sau đây. Thứ nhất là đường thì cô chú anh chị chuẩn bị một ký mốt đường cát trắng ha. Rồi thì à, trứng thì cô chú anh chị à, chuẩn bị một ký trứng trứng vịt. Rồi bột mì thì cô chú anh chị chuẩn bị khoảng một gói bột mì ha, bột mì đa dụng. Bột mì địa cầu hoặc là bột mì chế táo. À, cam thì cô chú anh chị dùng 1 phần 2 quả cam là nửa quả cam ha và hai ống vani để à, khử mùi tanh của trứng và dụng cụ nướng bánh thì có khuôn nướng bánh à, bông lan 12 cái này mình nướng bằng than rồi trước khi vào à, làm bánh này thì em sẽ lấy trứng ra trước nha để à, đánh cho trứng nó tan ra thì trứng này á em à, dùng một ký trứng thì nó có 12 10, 10, 15 quả trứng ha rồi tiếp theo thì em à, lấy trứng ra ha thì à, trứng này á à, cô chú anh chị dùng trứng à, tươi trứng vịt tươi ha thì à, mình sẽ dùng à, 15 quả trứng vịt tươi này và trứng này thì lòng đỏ là bà lòng trắng à, cô chú anh chị đều lấy hết luôn ha rồi à, mình lấy 15 à, quả trứng ra xong tiếp theo là mình đánh nó tan cái à, trứng này ha ha thì à, ở đây nó có trứng giữa thì cũng không sao ha đừng có trứng hư thì được rồi trứng giữa thì mình cũng dùng luôn lòng đỏ lòng trắng à, đều à, hòa chung vô rồi mình đánh tan ra hết rồi tiếp theo là mình đánh cho tan ra rồi mình đánh với à, đánh trứng cho nó tan ra xong tiếp theo mình cho đường vô ha thì ở đây mình cho một kg mốt đường đường cát cô chú cô chú anh chị dùng đường cát mịn cũng được ha mình cho vô rồi mình đánh cho nó trứng cho thật là dậy lên tới công đoạn này à, cô chú cô chú anh chị đánh thật là dậy lên ha thời gian mình đánh có khoảng à, từ 5 đến 8 phút nha thì bây giờ mình đánh trứng tùy theo cái lượng trứng cái lượng đường mình nếu mà nhiều thì cô chú đánh à, càng lâu nếu mà ít thì mình đánh có khoảng thời gian có khoảng 7 à, đến 8 phút thì nó dậy trắng lên rồi rồi à, thời gian à, mình đánh trứng khoảng 5 à, phút ha và tiếp theo là mình cho vani vô thì mình dùng hai ống vani ha rồi mình dùng hai ống vani rồi cam thì mình cho khoảng à, nửa quả cam thôi nha hoặc là 1 phần tư quả cam cho nửa quả vô à, tiếp tục là mình đánh cho nó ờ, tan cái ờ, cam này với vani ra ha rồi như vậy là cái khâu mà mình à, đánh trứng với đường đã xong và tiếp theo là mình à, chuẩn bị lò khuôn để nướng bánh ha rồi tiếp theo là mình à, để than lên ha thì ở đây mình than mình đốt cháy hết rồi nè đó mình đốt cháy than lên rồi mình cho vô dĩ nè cho vô cái phần nắp trên của cái khuôn thì cái khuôn này mình nướng cũng rất là nhiều rồi đó cô chú anh chị đó ở đây là cái phần à, dĩ dưới của khuôn ha thì nó có 12 cái mình để dây than lên cho nó đều ha rồi thời gian à, mình à, để than lên đó thì à, nó cũng khoảng 30 phút ha thì nó nóng khô rồi nè khuôn nó nóng lên rồi mình trộn bột rồi mình thoa dầu vô khuôn để nướng bánh ha đó thì bây giờ là mình cho dầu vô khuôn trước mình thoa đều lên 12 cái bánh này cái dĩ này ha đó. thoa đều lên thì cô chú anh chị dùng cái bông để mình thoa vô cái à, khuôn ha rồi xong tiếp theo đó là chọn bột ha thì à, bây giờ là bột mì này là mình à, dùng à, gói bột mì này là mình cắt ra rồi mình chia nhỏ ha là tại vì trong cái thời gian mình làm đó như cô bác quý anh chị thấy ở đây á là mình có một thao bột rất là đầy rất là nhiều mà mình trộn bột vô đây một lần á thì mình trộn một lần á thì cái bánh nó dễ bị cứng cho nên là mình sẽ múc ra yên lẻ để mình trộn ờ, từ từ thì ờ, ở đây là mình dùng giá ha để mình múc ra nè mình múc ra khoảng 200g ờ, bột trứng ha đó, múc 200g bột trứng thì mình cho vô khoảng 70g bột mì để mình trộn đều lên ha thì mình chọn ờ, như vậy đây á là mình ờ, làm cái bánh nó sẽ ờ, mềm xuyên suốt trong quá trình mình làm á thời gian lâu thì nó giữ được cái độ mềm của cái bánh ha nó không bị cứng rồi mình chọn mình quậy ra cho nó thật là đều cho nó mịn nếu như mình làm cách này á thì cái bánh nó nở bung ra thì cái lượng bột mì nó nhiều ha và cái bánh ờ, hót vô thì cái lượng bột mì nó ít thành thử ra mình làm bánh này là mình phải trộn cho nó đều tay đó cô chú anh chị thấy là cái bột nó chảy chậm nè rồi như vậy là được rồi ha rồi tiếp theo là mình à, đổ bột vô khuôn thì ở đây là mình sẽ à, đổ vô khuôn 12 à, cái này đó mình múc một lượng bột dừa ha mình cho vô khuôn nè rồi mình đổ lưng thôi nha thì hôm nay là mình làm cũng rất là nhiều bánh nha mình làm à, khoảng à, à, hai hai hai trăm rưỡi cái bánh hai trăm cái bánh thì mình sẽ đánh trứng đánh bột từ từ rồi mình làm từ từ ha đó mình cho vô cho nó vừa lên cái khuôn rồi mình à, đậy cái nắp trên lại rồi đậy nắp trên rồi thì mình đậy nắp trên lại thì mình sẽ canh lửa nha, mình coi cái bánh nếu mà vàng phía trên thì mình để à, lửa phía trên xuống dưới phần khuôn thì thời gian mình nướng bánh này có khoảng chừng 2, 2 à, phút nha rồi tiếp theo là mình lấy bánh ra ha thì à, đây là dĩ nướng đầu tiên thì à, cô chú à, anh chị thích vàng thì cô chú anh chị để cho bánh nó vàng còn nếu mà mình nướng cho nó đẹp thì mình nướng hơi trắng trắng chút xíu cũng được Đó, mình rất là dễ lấy thôi ha được một cái này ha Rồi, hai cái luôn nè mình dùng cái que mình lấy ra cách nướng bằng than này cũng rất là dễ nha quý cô chú anh chị đó lấy rất là dễ luôn vì bánh mu lan này à, một dĩ như vậy thì cũng có 12 cái và mỗi à, cái mỗi kiểu thì nó khác nhau rồi kiểu cá rồi kiểu bông hồng đồ này các thứ Đó, mình lấy ra là được uh, ờ, 10 cái rồi rồi được 12 cái ha đó được 12 cái bánh rồi tiếp theo là mình à, đổ thêm nha rồi tiếp theo là mình coi dĩa thứ hai ra ha đó bây giờ là mình à, nướng bánh phải cho nó đều màu nha thì cái bánh nó mới đẹp đó dĩa thứ hai nè thì cô chú anh chị thấy cái màu bánh nó đẹp hơn ha thì tương tự là mình sẽ làm những cái dĩ tiếp theo thì như vậy thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn đó đó cô chú anh chị thấy cái bánh nó bóng nó đẹp ha rồi thì dĩ thứ hai này mình lấy ra được ba cái ha so với dĩ đầu thì nó đẹp hơn nè đó và cái cách ừ, lấy bánh thì cũng rất là dễ luôn nha cô chú anh chị dùng cây que nhỏ nhỏ thôi rồi mình lấy lên thôi rất là dễ dàng luôn được sáu cái rồi đó rất là bóng luôn nha và đẹp nữa và hình bông hồng ha rồi được 7 cái 8 cái chứ rồi được 9 cái nè đó, hình con cá hoa văn rất là đẹp luôn rồi được 10 cái rồi đó còn hai cái nữa là xong dĩ ha thì à, cái cách ừ, trồng bột pha bột bánh bông lan này à, rất là dễ dễ làm luôn nha quý cô chú anh chị à, mình đang à, dùng cái khuôn nhôm tráng inox để mình nướng bánh bông lan truyền thống này thì nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu sử dụng khuôn nướng bánh bông lan truyền thống miền Tây này thì quý cô chú anh chị và các bạn vui lòng liên lạc qua số máy điện thoại là 0949 363 182 0972 837 702 mình sẽ cung cấp sản phẩm đến quý cô chú anh chị và các bạn nha à, mình sẽ à, nướng à, dĩ thứ ba thì tương tự cô chú anh chị và các bạn thoa dầu vô khuôn rồi mình chọn bọc mình cho vô à, để mình nướng bánh ha à, cô chú anh chị thấy à, mình nướng được một gỗ bánh này nè đó thì à, mình cũng à, đang, đang đổ bột vô khuôn để à, nướng à, những cái tiếp theo thì bánh này thì à, nướng cũng à, rất là dễ nha và cái màu bánh thì à, cũng rất là ngon luôn bánh bông lan 12 cái miền Tây ha rồi đổ đầy khuôn được 12 cái rồi, để à, nắp trên lên ha rồi rồi thì à, để à, cho cô chú anh chị và các bạn thấy cái bánh mới vừa đứng ra như thế nào nha rồi em bẻ ra một cái để cho cô chú anh chị thấy cái bánh phía trong nó mềm và nó mịn à, rất là ngon luôn đó bột rất là mịn luôn nha và mềm nữa thì bánh này à, mình nướng bằng than thì ăn rất là ngon và như vậy là em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh à, bông lan 12 cái đến đây là hết quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông khi mình có video thì cô chú anh chị nhận được video mới nhất và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo